Nếu một mai em có chót yêu Hãy lỡ thương một ai Nếu một mai em nói với anh Hãy tan nên dừng lại Thật lòng này chúc em hạnh phúc Em đừng lo về anh Anh chẳng sao đâu Vì giọt nước mắt đã khô Từ rất lâu thì mong em đừng cố gắng ghi chặt con tim cứ yêu và bước đi để rồi đau thêm trái tim này đã hết lẫn hồi sinh em có biết xin em đừng cố gắng dằn vặt tâm trí một cuộc tình lãng phí em cứ đi đi cớ sao lại vô lý gây tổn thương để làm gì